Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi lên tướng, ông Thủ tướng sẽ mệt với ông Dũng tướng này Đinh Văn Nơi mới chỉ 47 tuổi mà đã nắm đến chức Giám đốc Công an tỉnh nhiều năm nay Trong những năm gần đây, ông Nơi nổi lên như là một người lính thiện chiến trong tay ông Tô Lâm Nơi nào tội phạm có tổ chức khó trị nhất thì ông Tô Lâm đều thuyên chuyển Đinh Văn Nơi tới đó để dẹp loạn có thể nói ông Đinh Văn Nơi là người vua biết mặt, chúa biết tên. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi. Quân hàm cho sĩ quan công an là phần thưởng rất lớn. Hầu hết các quan chức của ngành công an tại địa phương muốn về trung ương để tiến cao hơn nữa thì cần phải lên cấp tướng, không có thứ trưởng bộ công an nào là cấp tá cả. Cũng có những đại tá về trung ương làm ở bộ công an rồi mới lên tướng. Ông Đinh Văn Nơi đang là đại tá cũng từng phá những vụ án rất lớn, đặc biệt là vụ án mười tường tại An Giang giúp cho tên tuổi của ông nơi nổi như cồn. Và với thành tích như thế mà không được lên tướng là điều hết sức bất công. Quảng Ninh là vùng đất tội phạm kinh tế có chân rết to rất lớn. Nơi đây từng là bệ phóng để ông Phạm Minh Chính tiến về Trung ương. Ông Phạm Minh Chính để lại không ít vết tích ở nơi đây. Thời ông Phạm Minh Chính quản lý có những nhóm lợi ích ăn theo quyền lực của ông Chính đã làm chủ vùng đất mỏ và cho đến nay họ đã ăn theo các chính sách lớn của chính phủ. Dường như ông chính đi đầu cũng sẽ nuôi theo một nhóm lợi ích ở phía sau. Ông Linh Văn Nơi là người đi lên bằng thành tích và ông Nơi hoàn toàn có đủ khả năng để tạo ra thành tích vượt trội trong ngành công an. Để khiến được cho Dũng tướng xạ thân thì người đứng đầu của Bộ Công an là Tô Lâm cần phải mở cho ra cho ông Đinh Văn Nơi một cơ hội mới. Có công thì phải được thưởng, và phần thưởng đó là cơ hội được thăng quân hàm thì đấy là cơ hội để được thăng chức. Vào ngày 9 tháng 1, ông Đinh Văn Nơi, Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã được thăng cấp bậc từ Đại tá lên Thiếu tướng. Ông Đinh Văn Nơi quê tại Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông Nơi từng là trưởng công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, sau đó lên là Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Đây là hình ảnh sau 4 tháng nhận nhiệm vụ tại Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi lên hàm Thiếu tướng như vậy, nếu ông Đinh Văn Nơi lập thành tích tốt với Bộ Công an và với Công an Quảng Ninh, thì tương lai sẽ rộng mở trước mặt ông. Một khi được Tô Lâm đề xuất thì bổng lộc chức tước sẽ được đảm bảo. Không biết ông Đinh Văn Nơi sẽ làm gì với địa phương đầy phức tạp, giáp biên giới với Trung Quốc như tỉnh Quảng Ninh vậy. Vụ án thứ nhất là của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được đưa ra xét xử và nhân vật chính đã nhận án 30 năm tù nhưng lại vắng mặt còn vụ án thứ hai hứa hẹn không thua gì vụ án thứ nhất của bà Nhàn, đó là liên quan đến gói thầu của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hiện nay vụ án IAC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vẫn đang được Bộ Công an điều tra bóng ông Đinh Văn Nơi giữ vai trò hỗ trợ. Tại An Giang, ông Nơi lập một thành tích không ai phá được. Đó là vụ án mười tường, còn ở Quảng Ninh, ông Nơi sẽ để lại thành tích gì đây? Nếu có thành tích vang dội thì tương lai về Trung ương và nắm ghế Thứ trưởng của Bộ Công an là trong tầm tay. Ông nơi phải cho Tô Lâm thấy được giá trị thì cơ hội của ông sẽ rất lớn. Phạm Minh Chính dùng Quảng Ninh làm bàn đạp cho sự nghiệp chính trị của mình, thì ông Đinh Văn Nơi cũng có thể làm được điều tương tự. Đây là hình ảnh trước khi lên tướng, ông Nơi được trao huân chương chiến công hạng nhì. Trước ông Phạm Minh Chính thì có ông Vũ Đức Đam Ông Lam cũng nhờ Quảng Ninh làm bàn đạp để ông tiến về Trung ương làm Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau ông Lam là ông Chính, và giờ đây ông Lam đã gãy cánh giữa đường, còn ông Chính thì tuy chưa gãy cánh nhưng lực đã yếu đi khá nhiều. Sau khi các đại án như Việt Á chuyến bay giải cứu xảy ra. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ông Đinh Văn Nơi lập thành tích gì. Với ông Nơi, thành tích thì phải là đại án liên quan đến nhân vật lớn nhất.